内心崩溃。 Vâng, video buổi chiều muộn ngày hôm nay thì uh, tiếp tục em lại gửi đến quý vị và mọi người cũng là khách hàng chúng ta với một cặp nhà Và cặp nhà này thì uh, đang được gia chủ uh, cần tiền và hạ giá từ 6 tỷ rưỡi mà xuống chỉ còn với giá là 5 tỷ 7 một căn thôi nha quý vị Và còn thương lượng nha, đây là một cặp nhà xây mới nha quý anh chị và căn nhà chúng ta thì à, được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Huỳnh Văn Nghệ thuộc phường 15 à, quận Tân Bình nha quý vị. Và với à, căn nhà chúng ta thì có diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 11m và được xây dựng với thiết kế là một trệt và ba lầu nha quý vị. Với công năng dụng nhà mình là khu vực sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp và có lên đến 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh, có phòng thờ giặt và sân thượng trước sau nha quý vị hướng của căn nhà chúng ta thì cũng chính là hướng uh, uh, tây tây bắc thuộc mệnh theo phong thủy là tây tứ trạch nhiều quý vị và với một cặp nhà thì uh, chủ nhà đang rất là cần tiền và hạ giá uh, với một cái giá cực kỳ là yêu thương chỉ còn lại với giá là 5 tỷ 7 thôi và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng như quý vị thì uh, hai căn nhà này anh uh, chủ nhà đang rất là mong muốn để bán uh, trước một căn thì uh, quý vị khách hàng chúng ta đang xem trên kênh hệ thống uh, kênh YouTube cũng là trên kênh hệ thống Facebook và Zalo Fanpage. Quan tâm đến căn nhà này thì à, liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị. Và căn nhà chúng ta thì à, một con đường rộng đến khoảng 4 à, mét và một con hẻm xe hơi vào đến tận nhà nha quý vị. Và ngay sát bên ngoài đây thì chỉ sau một căn góc hai mặt tiền thôi thì căn nhà chúng ta là ra với lại con đường lớn và đường thông rồi. Bên ngoài đây thì chúng ta sẽ có một con đường rộng lại đến khoảng 5 mét nha quý vị và một con đường thông Đấy, à, gia đình mình chúng ta có thể là vừa mua căn nhà này để ở hoặc là mở phòng làm công ty, kinh doanh về buôn bán hàng online mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời nha quý vị. Và với à, nhà mới sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ thì à, đang được gia chủ cần tiền và hạ giá cho gia đình mình lên đến khoảng 800 triệu đồng nha quý vị. Căn nhà này thì đã hạ giá lên đến hai lần nha quý vị Từ 6 tỷ rưỡi giảm xuống 6 tỷ 2 Và nay chỉ còn lại với giá là 5 tỷ 7 thôi Đấy với Giá chủ nhà đang à, rất là mong muốn bán với cái giá là 5 tỷ 7 và còn thương lượng thêm nha quý vị. Thì à, với à, bớt thêm cho những khách hàng nào đang có mức tài chính khoảng hơn 5 tỷ đồng một xíu thì quý vị khách hàng ta xem sơ qua về cặp nhà này cũng là quan tâm đến những các cái mẫu nhà hình vuông và được gia chủ đã tặng full nội thất đầy đủ hết nha quý vị từ những bộ sofa cho đến bàn ăn và có thêm uh, ờ, tivi cũng như là có tủ lạnh và máy giặt bên trên và được uh, cho chú tặng thêm những các cái giường cái tủ như quý vị một cặp nhà phố xây mới và thiết kế rất đẹp ngay sát bên với lại khu vực chợ Phạm Văn Bạch và ngay gần với lại khu vực uh, uh, trường học, công viên, bệnh viện và siêu thị và gần hơn thì chúng ta sẽ có một cái uh, siêu thị MH2 đang xây dựng ở trên đường Phan huy Ích như quý vị với ờ, thiết kế rất là đẹp và một cặp nhà xây mới sổ hồng riêng và giấy tờ hoàn công đầy đủ gia đình mình mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80% giá trị căn nhà thì ở à, đây là toàn bộ những các cái thiết kế cũng như là bên trong không gian căn nhà mình nhé quý vị. Bên ngoài thì à, sẽ được gia chủ làm gia đình chúng ta với một lớp cửa sắt và được làm bốn cánh. Bên trong thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm xin pha và kính cường lực 10 ly. Với không gian khu vực phòng khách của căn nhà mình đây thì sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ sofa và cái video này thì là video trước rồi thì uh, cái này em uh, thu âm và em quay lại thì uh, sẽ được gia chủ tặng thêm cho gia đình mình với một cái tivi màn hình 65 in nữa nha quý vị Đấy thì uh, video này là video cũ nên là uh, lúc khi quay uh, chưa có tivi thì, thì hiện tại bây giờ là đã có tivi vào sẵn rồi Đấy và anh chị khách hàng chúng ta xem sơ qua về cái căn nhà cũng là cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình và đang có mức phân khúc tài chính khoảng hơn 5 tỷ thì có thể là sở ngay căn nhà này rồi với một cặp nhà xây dựng một trệt và ba lầu với 4 à, phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau như quý vị. Nhà mình thì có giếng trời đường sau và lấy gió lại ánh sáng cũng là thiết kế rất là đẹp nha. Để với à, phần khúc chỉ có 5 tỷ 7 thôi. Để và cặp nhà xây mới, quý vị khách hàng ta mua một trong à, hai căn nhà này. Nếu mà mua hai căn thì sẽ có giá cực kỳ là tốt và mềm mại nha quý vị còn anh chị à, khách hàng ta mua một căn thì à, cũng có bớt nhưng mà bớt à, không đáng kể nha Đấy với giá là 5 tỷ 7 và còn bớt lộc bớt lá với chủ nhà nha quý vị Và căn nhà này thì được gia chủ thiết kế trên diện tích đất ngang 4m2 và độ sâu là 11m và được xây dựng hết nha quý vị Cũng là xây dựng một trệt và 3 tầng lầu Nhà mới đẹp và thiết kế rất là tuyệt vời nha quý vị với ờ, khoảng ờ, ờ, không gian phòng khách cũng khá là rộng và phòng bếp cũng rất rộng và thoáng nha. Khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế theo hình vuông và được gia chủ làm với khu vực cầu thang thì sẽ có mặt đá hoa cương, tay vịn bằng gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng những cái thanh sắt rất là chắc chắn và kiên cố nha quý vị. Vâng thì đang di chuyển khu vực bên trên Chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ đầu tiên căn nhà mình Đấy với được gia chủ là tặng nội thất kèm theo từ những các cái giường cái tủ và có những các cái à, bàn trang điểm và à, kệ để tivi Đấy, với à, trên thì à, sẽ được cho chủ thiết kế tặng à, nội thất à, full cho gia đình mình Đấy, với à, những các cái nội thất cần thiết nha quý anh chị và khu vực đường trước thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh cũng như là có à, phòng đường trước không gian của căn nhà mình thì sẽ có giường và có tủ cũng như là kệ đế tivi và bàn trang điểm nha quý vị nhà này thì à, được gia chủ thiết kế với à, à, bốn phòng vệ sinh nha và bốn phòng ngủ và đường trước thì không gian phòng khá là rộng với thiết kế sân thượng bên trên nên là chủ nhà sẽ không để ban công nữa Đấy, cho nên là không gian căn nhà mình rất là rộng nha quý vị một cặp nhà mới mà chủ nhà đang rất là cần tiền và đã ngộp banh nên là đã hạ giá giảm sâu cho gia đình mình rồi thì uh, quý vị khách hàng chúng ta đang xem trên kênh hệ thống uh, kênh YouTube cũng là trên kênh hệ thống uh, kênh TikTok và Facebook Zalo Fanpage xem mà đang có một uh, nhu cầu mua cho mình một căn nhà ở hoặc là mua đầu tư thì uh, một trong hai căn nhà này gia đình mình chúng ta mua ở hoặc là mua đầu tư đều có giá tốt nha quý vị Đấy, và bên trên đây thì uh, cũng có hai phòng ngủ và thiết kế cũng giống nhau nha không có khác cái gì nha quý vị dùng giống phòng 1 và phòng 2 thôi Đấy thì uh, chủ yếu là khách hàng chúng ta xem ở bên dưới uh, trệt và trên lâu cũng như là bên trên uh, sân thượng nha quý vị diện tích của căn nhà chúng ta thì cũng hợp lý này và với giá bán thì chỉ có 5 tỷ 700 triệu đồng và giá còn được bớt thêm với lại chủ nhà nha quý vị thiết kế một mẫu nhà khá là đẹp nha Đường bên trên thì à, chúng ta sẽ có sân thượng trước và sân thượng sau để à, gia đình chúng ta phơi đồ cũng là trồng những các cây xanh ở bên trên và phơi đồ nha quý vị trồng à, những các cái cây ăn trái thì rất là tuyệt vời rồi với không gian thiết kế khá là đẹp nha quý anh chị đại và em xin nhắc lại là căn nhà chúng ta thì đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường của hình nhà Văn Nghệ thuộc phường 15 quận Tân Bình nhá. Ngay sát bên với lại khu vực chợ Phạm Văn Bạch và khu đầy đủ những các cái uh, trung tâm tiện ích nha quý vị với à, video của em đến đây thì cũng à, xin kết thúc rồi cuối của video rồi thì đại gia đình khách hàng ta xem cảm thấy quan tâm đến cặp nhà phố mà đang được review ở trên kênh nhà bán quận Gò Vấp lại với một cặp nhà xây dựng mới và thiết kế đẹp nhà mình thì có sổ hồng riêng và cũng là giấy tờ hoàn công đầy đủ gia đình rồi anh chị khách hàng chúng ta mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày nha quý vị